Mời bạn nữ bước ra sân khấu Mời bạn nam Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em à, Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả, em tên Vân Anh à, Em đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty điện thoại Quê em ở đâu? Em ở đây chị Thành phố Hồ Chí Minh Dạ Rồi, mời bạn trai Dạ, em tên là Đại Xuân, năm nay 27 tuổi, hiện đang là quản lý phòng tập à, thể hình ở Sài Gòn. Quê Sài Gòn luôn, ở dạ. quận mấy? Dạ, quận 9. Bạn à, tập thể hình lâu chưa? Hả? Dạ, cũng là khá lâu. Khá lâu, tướng vạm vỡ ha. Hả? Sáu múi á. Em có thích bạn trai vạm vỡ không? Em thích một múi chị. Vậy là thích giống như anh Quyền Linh vậy đó Dạ Đây thích có một muối ừ. thôi, có thích sáu muối nha à, dạ. dạ ừ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em đã trải qua ba mối tình Quen ít nhưng mà để quên người đó lâu Bao lâu mới quên? Khoảng 2-3 năm Vậy là một người chung thủy Bây giờ còn nhớ người kia không? Dạ hết Rồi bây giờ em muốn kiếm người bạn gái mới như thế nào? Dạ người bạn của em thì Nói chung ngoài ngoại hình Em nhìn đẹp là được rồi Cho dù mọi người nói bạn nó xấu cũng không sao chung em để nhìn đẹp là được đẹp là sao theo em quan niệm đẹp là sao nói chung mình nhìn có cái gọi là hợp nhãn là được thôi chung em em nhìn em mới biết được chứ còn giờ nói diễn tả cũng hơi khó nhưng mà cái nhãn của em sao dạ có thể là bạn đó hơi hơi cao à, ngoại hình xinh xắn dễ thương cho mình nhìn mình cảm thấy mình thích là được rồi nếu mà người ta chơi xấu cũng sao trơn đúng không đúng rồi mình nhìn đẹp là được rồi ừ. mấy người mà không có miêu tả cụ thể mà nói kiểu như là sao cũng được là mấy người này nó khó lắm đúng không bạn gái bạn tìm mẫu người như thế nào dạ, em thích cái mẫu người mình nói chung là nhìn chững chạc chút nhìn chín chắn một chút xíu à dạ tại vì em năng động rồi em trẻ rồi mà kiểu mà hai người mà cùng trẻ nữa chắc là hả chắc banh bậy tân bừng luôn á à rồi có điều gì em không thích ở người đàn ông <coughs> là phụ nữ thì ai cũng thích không thích là đàn ông gia trưởng hết ngoại hình là đơn giản chỉ uh... nói chung thì em thích gọn gàng cao hơn em được rồi thân em thì 3 mét bẻ đôi chị mà em cũng tự ti lắm nên em hay cái mang giày cao lên để mà ăn gian chiều cao của em á ừ. bên đây cao hơn nhiều đấy nhưng mà về tình trường thì mình trải qua mấy mối tình rồi em dạ em thì mới có hai thôi hai thôi ở chia tay mối tình ờ, sau này bao lâu rồi dạ cách đây khoảng hơn năm mình ờ, còn vương vấn gì giống như ờ, đã qua rồi chị thì mình tốt nhất mình nên tạm gác lại mình không nên nhớ nữa bây giờ nếu thì mình tìm được mình. người đúng đối tượng thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân thì bây giờ em cũng 26 tuổi rồi cũng không còn quá nhỏ nữa mà mình cứ long bông nữa thì khoảng một năm hoặc 2 năm nếu mà hợp dạ yeah. rồi để chị hỏi bạn trai coi khi nào thì bạn ấy tiến tới hôn nhân được nha dạ, em chào chị dạ này ai nói sáu muối này một muối đó đâu khó. chị, Thấy chị muốn mày muốn không mày muốn được chị đâu có muốn bạn gái này muốn chứ chị muốn gì chị khỏe ha khỏe chắc cho hít đất cái mở hàng cho nó nó, nó nóng người cái đi rồi nói chuyện được không em dạ được chị làm đi em nhỏ mà chị khoái mấy cái vụ hít đất rồi lắm coi người ta hít á tại chị hít không có được bao nhiêu cái vậy ha hít khoảng 200 cái đi em tùy hỉ hít sao mà em thấy là một hai cái này hết hơi ăn gian đó chưa có xuống sát nha ở dưới đếm với mình đâu có đếm đâu 20 đi 18 19 Đủ chưa quý vị? 20 Khỏe luôn, Cười ha ừ. Cười ha à, Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em là con người thời gian, đúng thời gian Hầu như em chơi với bạn bè hoặc là công việc chưa bao giờ em đến trễ giờ à. ừ. thứ hai là trong cuộc sống thì em có thể em quản lý tiền bạc cho gia đình rất là tốt điểm của em là em sống ờ, ờ, hơi thực tế có nghĩa là mình sống mình phải có cái điều kiện vật chất nó tương đối ổn định ừ. thì nó mới tốt được chứ em ừ. không có mơ mộng một túp lều tranh hai trái tim vàng ừ. mà vẫn có, có gì đó nó phải ổn định hơn mà bây giờ mình đang trên cái con đường ổn định nó được bao nhiêu phần trăm rồi chung bây giờ thì mới lo cho gia đình em được ừ. em sống với mẹ thì em lo cho mẹ được vậy dạ, là tốt rồi ha dạ. mà mình nếu được bao giờ mình có thể kết hôn được dạ nếu đẹp thì trong cuối năm nay hoặc là năm sau vậy thì ờ, có vợ về thì mình cũng muốn sống chung với mẹ để lo cho mẹ hay sao dạ đúng rồi nhà dạ, mình con trai em con trai mấy à, dạ, mấy ờ, dạ con mấy. một rồi ok cảm ơn em không anh nghĩ ờ, bạn trai là người rất điềm đạm rất điềm thủy đạm. đấy rất là chín chắn điềm đạm có hiếu ừ. à dạ, chào dạ, em gái chào. rất là dễ thương à, bạn trai em đây có vẻ hơi hiền hơi uh, tính truyền thống chút xíu truyền thống ha tức là muốn những cái gì nó phụ nữ ta phải tính cổng cao tường không có uh, hiện đại quá gì đó dạ hả ừ, còn tính của em sao tính em thì em không phải là phụ nữ truyền thống rồi à là hiện dạ. đại hả đúng rồi em nếu mà những bạn trai mà yêu cầu mà truyền thống mà kiểu công dung ngôn hạnh hoặc là um, điềm đạm thì chắc không phải là em rồi đó em thì rất là năng động <laughs> quậy tưng luôn mà đúng không tưng luôn á ô hiện đại hiện đại nhưng mà lúc nào cần truyền thống thì truyền thống chứ dạ đúng rồi đúng không thì tùy môi trường tùy có hoàn cảnh vậy thì làm dâu em có đặt nặng vấn đề này không làm dâu hả em cũng không có đặt nặng lắm nhưng mà cái quan trọng thì em không phải là nàng dâu khéo rồi đó miễn là ăn thua mình có muốn mình có chấp nhận điều đó mà mình chịu khó học hỏi hay không thôi tại vì em vừa đi làm nữa thì không thể nào mà có thể là vừa trong vừa ngoài mà lo chua toàn được hết như mọi người em không thích gì người đàn ông phụ nữ thì không ai thích mà đàn ông mà thứ nhất á là lăng nhăng thứ hai là gia trưởng và vũ phu đàn ông thì là chủ dự của phụ nữ thì phải biết nói chung cũng phải biết chăn săn sóc tại em thì gia đình em ba mẹ em không có sống chung với nhau cho nên em cũng rất hay là nhõng nhẽo lắm nhõng nhẽo đúng không dạ anh thấy anh này à, có đức tính cũng tốt đó em ạ chung thủy nè điềm đạm nè uh, sạch sẽ ngăn nắp đúng giờ nếu mà đúng giờ em thì em là phụ nữ cho nên nhiều khi em hay đứng trễ lắm <laughs> vấn đề Thôi, gì thỏa không? ngay vụ đó đi Vụ đến trễ gì, vụ làm dâu á ha dạ. Đó, Hôm nay mình có nghe chuyện đi với ai đi dạ. theo ủng hộ em không? Dạ có, em đi với chị em với hai đứa em của em ạ à. <coughs> Rồi, chào chị Chào chị Cát Tường, chào Hoàng Linh Rồi, em thấy uh, chàng bên đó với Văn Anh thì như thế nào? Dạ, em thấy uh, rất là manly Rất là sướng với Văn Anh luôn ạ à. Thấy hợp với bạn em của em không? Dạ hợp nhưng mà anh đó anh nói là anh muốn người giống như anh linh nói đó muốn tìm một người à, à, truyền thống vậy thì em thấy là Lan Anh có có phù hợp không? Này ông nãy em không có nghe anh nói là muốn kiếm một người truyền thống nhưng mà anh nói. Linh nói. Không có nói, à. anh cứ đó anh nghĩ thôi. Anh Linh nghĩ. <coughs> À không mà nhưng mà em nghĩ chắc là anh không có ờ, không có nhất thiết phải là truyền thống đâu chị. Ừ. Chủ yếu là hai người hiểu nhau và hạt nhẽ của anh là anh sẽ ok rồi. Ừ. Nhưng mà em vâng anh dễ thương lắm anh. à, <laughs> cảm ơn em. Hôm nay em đi với ai? Em đi với ba bạn cấp 3 và hai đồng nghiệp cũ. Rồi chào em. Dạ em chào anh Linh, chào chị Tường, à, dạ, chào, bạn. chào ờ, quý vị trong trường quay cùng ờ, quý vị xem qua truyền hình. Dạ em là Công Tuấn, là một người bạn cũng như là đồng nghiệp cũ của bạn Xuân. Dạ thì anh ờ, thấy cô gái bên kia có hợp với bạn của em hay không? Dạ Xuân đây thì bạn nữ bên này thì nói chung cũng nhìn cũng chững chạc đó Xuân này. Nhưng mà còn về cái cái Xuân nhìn thấy thế nào là do mắt của Xuân thôi. Rồi cảm ơn bạn. Thôi Trời, bây giờ, bây giờ là kéo màn là cho hai. Hai bạn gặp nhau thôi. Ừ gặp nhau trò chuyện nha để hiểu hơn rồi mời bạn thì mới của em vui vẻ cái tưởng tượng của em lúc mở màn anh sao nó có khác em tưởng anh sao nãy sao lúc thì anh nói là 6 muối lúc thì một muối nên em bị hỗn loạn nói chung mình muốn mấy muối cũng được hết trơn rồi nhưng em thích một muối à em thích nó tròn tròn một muối còn dễ hơn chứ dễ hơn còn anh thì anh đánh giá như thế nào chung là hơi bất ngờ về ngoại hình nhưng mà đẹp Chúng mình nhìn đẹp là đẹp rồi Còn vấn đề làm dâu thì thật sự là mẹ anh nhà rất là dễ Có một mình mẹ thôi rất là dễ Việc nhà anh vẫn hay làm được anh có ngại khi phụ giúp công việc nhà ví dụ sau này anh chung anh sống với mẹ anh vẫn phụ mẹ bình thường mà có ngại vấn đề đó không không có ngại đâu anh thiệt không thiệt anh đi chơi bạn bè vẫn vô rửa chén bình thường mà cái lỡ mà ví dụ em đi chơi ví dụ anh mời đi chơi xa chẳng hạn ừ. cái ờ, cái quan điểm về tài chính lúc đó thì sẽ như thế nào chung mình có khả năng thì anh sẽ trả thôi còn không có anh sẽ không đi được dù mời có, có tiền mới mời chứ có mời anh mời nha còn nếu em mời là khác rồi đúng không nói chung anh mời phải anh phải trả rồi <laughs> đó là điều hiển nhiên rồi còn nếu em ấy mời thì sao mời chắc cũng phải trả luôn hay sao anh ờ đó <laughs> như nãy anh nói có vấn đề là anh quản lý tiền rất là tốt nghĩa là gia đình mình tiền giao cho anh quản lý rồi đón giờ nghĩ là tiết kiệm nó sơn Tốt em hơn. thì về quản lý chi tiêu em cũng khá ok nhưng mà lâu lâu cũng hơi vung tay quá chán chung mình sẽ có mỗi khoản khác nhau một khoản đi chơi là sẽ có một khoản riêng không sợ bao giờ xài lỗ rồi bây giờ à, mình à, nói một câu gì đó để chúng ta đi đến quyết định bấm hay không bấm nói chung là cảm xúc của em bây giờ là có nhất là có cảm tình với bạn mà từ cảm tình mình sẽ phát triển hơn nhiều mối quan hệ khác nữa hy vọng là bạn sẽ cùng tìm cùng mình tìm hiểu bạn gái em muốn nói gì nữa không Em không biết nói gì hết chị Thôi, dạ. chúng ta sẽ nói bằng nút bấm nha Nào, Một. hãy làm theo những gì cô Tim mình mách bảo các bạn nha Hai Ba Hết thời gian, Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nào hãy nắm lấy tay nhau hãy hôn nhau để à, đánh dấu một ngày đầu tiên rất là đẹp chúng ta gặp nhau Trời ơi, cái gì mà nhăn dữ vậy? Làm giống như khỉ ăn ớt vậy Không để ngày sau đi Để ngày sau gặp nó thoải mái hơn Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ à, bạn trai đầu tiên đi mời bạn nam mời bạn nữ mời em ngồi giới thiệu về mình đi bạn nam giới thiệu lớn cho bạn nữ bên kia biết nha à, chào anh Quyên Linh chào à, chị Cát Tường và dạ. quý vị khán giả chào à, bạn nữ bên kia mình tên là Trần Ngọc Mến À, năm nay mình ba 31 tuổi, hiện đang sống tại quận Bình Tân. Mình đang công tác tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Tân Phong mà mình làm phòng kinh doanh kinh doanh quê bạn ở đâu dạ quê gốc em miền trung à, mời bạn nữ giới thiệu em xin tự giới thiệu em tên mỹ trang 27 tuổi hiện là nhân viên kinh doanh bên ngành thức ăn chăn nuôi quê mình ở đâu dạ quê em ở đồng tháp mà hai bạn đều làm kinh doanh hết à, hy vọng rằng kết hợp với nhau mình sẽ phát triển uh, kinh tế gia đình à, mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì à, dạ điểm mạnh của em thì em có một tí năng khiếu về mc nhưng hiện tại thì có hơi khớp một xíu còn về sở đoản em là một người hơi lười trong công việc gia đình một xíu bù lại thì được cái là nấu ăn cũng khá là ổn rồi bạn trai điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì dạ à, điểm mạnh của em là năng động hoạt bát à, dễ gần điểm yếu của em là khi mình à, nói hơi nhiều với lại à, mình không có chưa, chưa có kiểm soát hết cái lời nói của mình á cũng gây nhiều phiền toái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi dạ em uh, trải qua hai mối tình rồi hai mối tình bạn có mấy mối tình rồi à, dạ em đã trải qua hai mối tình một mối tình thời sinh viên thì kéo dài hơn một năm và mối tình thứ hai thì ờ, nó hơi ngắn ngủi được khoảng 4 tháng ờ, và tính tới thời điểm này thì ờ, em độc thân là được 3 năm và ở mối tình thứ ba này thì em có một cái suy nghĩ chín chắn và mong chờ để tiến đến hôn nhân hơn mối tình ngày hôm nay tại đây dạ, đúng rồi ạ à, em nghĩ nếu như mà được thì bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được dạ tùy theo cái tình cảm của em và bạn cùng nữa hả chị thì khi mà tình cảm đủ chín chắn đủ lớn mọi thứ ổn hết thì em có thể tiến đến hôn nhân em muốn điều gì ở người bạn trai của tương lai của mình người chồng tương lai của mình em mong chờ anh á là một người ờ, chững chạc và là người của ờ, gia đình biết quan tâm lo lắng yêu thương cho gia đình còn về ngoại hình là em không có đặt tiêu chí gì hết à, dạ về ngoại hình thì do em cũng hơi to con một xíu thì em cũng mong chờ bạn là hơi tròn tròn một xíu hao hao như anh quyền linh nè à. <laughs> <laughs> vậy bạn trai thì sao em có đặt ra tiêu chí tìm người bạn gái như thế nào à, về ngoại hình là cao khoảng mét sáu à, da à. trắng người hay tròn và đặc biệt là tính cách tính cách thì ờ, điềm đạm kết nối à, biết ờ, chăm chăm sóc cho gia đình à, yêu thương trẻ con và nấu ăn ngon ai cũng thích tròn tròn hết trơn vậy ta <laughs> dạ <laughs> điều gì bạn không thích ở người bạn gái mình cái ờ, điều mà em không thích ở người bạn gái là tính hay cằn nhằn là là khó bạn chịu không có nhai tới nhai lui đúng không không có nhai tới nhai lui dạ. đó với lại đừng có lạnh lùng quá nhưng anh muốn anh muốn cho em hỏi một xíu là anh mong muốn là bạn trắng ví dụ như ít trắng một xíu có được không anh cũng được em <laughs> em mà không thích điều gì ở người bạn trai dạ em không thích bạn nam là hút thuốc tại vì ờ, em dị ứng với cái mùi thuốc và em cảm thấy là cái mối quan hệ xa hơn cái khi mình hôn nhau thấy nó kỳ kỳ sao á ồ vậy giữ sự tinh khiết cho nụ hôn cho nên không thích người bạn trai hút thuốc em có biết hút thuốc không dạ em không hút thuốc ạ à. mừng quá tiếp à, anh ơi anh có cái tiếng nói của anh có thể là nó nó to rõ hơn một xíu được không ạ à? nam mà mình phải mạnh mẽ nam à, tiếng nó mạnh mẽ lên to rõ hơn mẽ lên rồi được rồi tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy tiếng nói bên đây mạnh mẽ hát đi tí nữa em ờ, gặp bạn nữ thì em sẽ sẽ hát à, à muốn hát hát trực tiếp hát cho trực tiếp rồi là lát đứng dậy biểu diễn luôn nha dạ anh muốn khi nào thì mình có thể tiến tới hôn nhân được dạ nếu được thì khoảng trong tầm 6 à, tháng đến một năm wow anh đã chuẩn bị gì để sẵn sàng cho hôn nhân à, chưa thì em đã chuẩn bị à, xây nhà thì trong vòng 2 à, năm tới hy vọng là bạn nữ sẽ đồng ý với những điều mà bạn trai chia sẻ là bạn nghe hết rồi đúng không Em xem bên bạn gái thế nào nha <coughs> dễ cho anh à, bạn trai bên đây anh nghĩ rằng một người thanh niên hiện đại rất là năng động dạ ừ. nhưng mà những người năng động như vậy thì giao tiếp rất là nhiều dạ em có ghen không dạ ghen thì trong mỗi người luôn có và tùy trường hợp em cũng biến ạ à. anh nghĩ rằng à, được đấy ha vấn đề là hai bạn à, sẽ tìm hiểu tiếp theo thôi hôm nay à, mình có đi với người thân không dạ hôm nay em đi với dì và gia, dạ, à, các bạn cùng phòng với em ạ à. dạ chào dì dạ rất vui được gặp uh, ông Mai bà Mối, Quyền Linh và cán tường và quý vị khán giả trong cái trường quay ngày hôm nay. À, tôi là dì của Mỹ Trang. À, trong cái buổi uh, giao lưu bạn muốn hẹn hò hôm nay à, tôi nhận thấy rằng là có lẽ cháu tôi hôm nay nó cũng gặp may mắn cho nên là tôi nghĩ đây là một nửa yêu thương của cháu à, hy vọng rằng ở phía bạn trai ờ, sớm nhấn nút với lại ờ, cháu của tôi vì tôi thấy hai đứa đều xứng đôi vừa lứa dạ. và phù hợp tính cách dạ xin hết dạ cảm ơn gì rồi bên đằng uh... nhà trai bạn đi nhà với trai. ai đi với uh, bạn của em với em gái và em rể rồi em gái đi xem em gái à, cảm nhận chị dâu tương lai thế nào em à, cảm nhận chị dâu tương lai là chị dễ thương à, uh, vui tính chắc cũng dễ gần nữa <laughs> em có à, nói chuyện gì với chị dâu hỏi gì chị dâu tương lai không em cũng chưa có tiếp xúc nhiều nên không có hỏi <laughs> gì hết <laughs> cảm ơn hai bên chúng ta gặp gỡ đi rồi sẽ biết kết quả thế nào nha quan trọng là cặp đôi ha mình tâm sự rồi, với nhau kéo màn chúng ta có hai phút để trò chuyện với nhau các bạn nhé 2 phút bắt Mời đầu. hai bạn Em chào anh Anh cũng đâu phải dạ, Em cảm ơn anh mình à, mình hát trước đi anh rồi mình nói chuyện sau cho nó cảm hứng thì uh, nói chung là hát không có hay nhưng mà mình uh, yêu nghệ thuật mà dạ biểu diễn anh đứng lên biểu diễn hồi nãy anh nói mà anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên giờ nên chồng cao năm trầu xanh xè thêm đơm thêm nồng mỗi sáng tinh sương em gánh trầu ra chợ trên con đê dài thoăn thoát đôi chân em không sợ nắng vàng làm heo lá trầu xanh mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền dõi mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi đôi lương quá ngọt quá dữ bạn gái cảm nhận giọng của bạn trai như thế nào đã à cái giọng hồi nãy em nó muốn cái giọng lớn men gì đó không? À, sao? dạ em thấy là tiếng của anh mới rất là ấm mà à, anh mới cảm nhận về em như thế nào à? có phải là cái gu của anh mong muốn không ạ à? ừ, dạ nhìn trông dễ thương <laughs> em cảm ơn anh à, em được biết công việc của anh mến là mình bên xuất nhập khẩu đúng không anh ạ à? ừ, vậy thì cái à, việc anh cũng mảng à, kinh doanh luôn dạ cái phần thời gian hay là những cái buổi tiệc tùng của anh thì nó có thường xuyên không ạ à? thì mình làm à, giờ hành chính còn những cái buổi tiệc tùng thì đã phần vào ngoài giờ thì dạ. cũng, cũng có Nếu vậy anh anh mến uống bia rượu nhiều không à ừ, mình uống cũng không nhiều mà mình biết điểm dừng của mình bây giờ chúng ta hãy lắng động lại và nói một điều gì đó với nhau thật là tình cảm để chúng ta quyết định em à, dễ thương và ờ, anh đã tìm thấy được nữ của mình ở khám phòng này thì hy vọng là tình cảm của mình cứ thế mà thăng hoa mời bạn nữ à, vâng ạ à, em cảm ơn anh mến ờ, ngay từ lúc đầu thì ờ, tiếng hát giọng cổ của anh thì rất là ấm là cũng đã ờ, đốn tim em phần nào <laughs> thì ờ, bản thân em thì trái tim nó cũng hơi lạnh lạnh bàn tay cũng hơi lạnh lạnh thì em mong chờ anh sẽ là một bàn tay ấm tương lai của em rất là đẹp tay vào nút bấm bấm hay không là quyền của các bạn suy nghĩ thật kỹ rất nhiều người đang theo dõi chúng ta một hai ba hết thời gian rồi chúc mừng hai bạn hãy nắm tay thật chặt nào để xem ờ, có sự ấm bằng tay được hay không cảm giác như thế nào em cảm giác ờ, mềm mại ấm áp còn em có thấy ấm hơn chút nào chưa chị dạ, có ấm à. chúc các bạn hạnh phúc nha phát huy tình yêu này đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox gửi tặng các bạn 212 lý chiến thắng nhớ tới nói xem phim nha Mời bạn nữ Mời bạn nam Mời em ngồi